Ví dụ A, cô giáo sẽ có phép nhân sau. Thừa số thứ nhất là 241.234 nhân với 2. Như vậy, chúng ta sẽ nhân với số 2 là số có một chữ số. Còn thừa số thứ nhất của chúng mình là thừa số có tới 6 chữ số. Để thực hiện phép tính nhân, chúng mình làm không khác gì khi chúng mình thực hiện phép nhân số có một chữ số ở lớp 3. Đầu tiên, cô cho mình cùng phải đặt tính. Nào, mời các con quan sát phần đặt tính. Khi đặt tính, ta sẽ đặt thừa số thứ nhất nằm ở phía trên, thừa số thứ hai nằm ở phía dưới. Ta đặt dọc, phép nhân nằm ở bên trái. Sau đó chúng ta dùng dấu kẻ dấu gạch ngang. Cũng giống như phép cộng và phép trừ, đây chính là cách đặt tính của phép nhân. Chỉ có điều khi nhân thì chúng ta thực hiện như thế nào? Chúng ta cũng phải thực hiện theo thứ tự giống như cộng và trừ. Đó là chúng ta nhân theo thứ tự từ phải sang trái, bắt đầu từ hàng đơn vị. Bây giờ cô trò chúng mình cùng nhân nhé. Đầu tiên, chúng mình sẽ nhân hàng đơn vị trước, cụ thể là lấy 2 nhân với hàng đơn vị của thừa số thứ nhất, đó là 4. Ta làm như sau. 2 nhân với 4, cô sẽ lấy 2 nhân 4 bằng 8. Viết 8. Đây, cô viết 8, số 8 cô viết dưới hàng đơn vị mà mình vừa nhân. Sau khi nhân hàng đơn vị xong rồi thì chúng ta lại lấy thừa số thứ hai là 2 nhân tiếp với hàng chục. Lúc này nhân với hàng chục tức là 2 nhân với 2 ta sẽ có 2 nhân với 2, kết quả bằng 4 và viết 4